Vâng, đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu hoàn toàn không tan tích và dành cho bác tay cái khi đi lắc tại các đấu trường C1. Các bác có thể lắc hột đi theo ý muốn của mình. Và đây là sản phẩm độc quyền của cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em các bác nhá. Đó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc. Tại sao lại gọi nó là bộ hột tài xỉu tam sắc? Bởi vì các bác nhìn này. Đối với một cái hột trợ đây, đối với một cái hột bình thường này đi. Đây nha là mặt ba của nó này đây đều mình đều để ngửa mặt nhất lên nha mặt tam của nó sẽ là dấu huyền nhưng đối với hột mà em làm thì mặt tam của nó sẽ là dấu sắc và đây là cái bộ hột sắc cây mắt hí các bác muốn làm mắt hí cũng được mà muốn làm mắt to em cũng đều làm được hết các bác nhá bởi vì cái hột này là do bên cơ sở em làm ra không phải hoàn toàn làm bằng thủ công chứ không phải là cắt CNC bằng máy nha các bác nhá Ờ, mình cắt CNC bằng máy thì nó khác gì hột trợ đâu đúng không ạ đây hột hoàn toàn thủ công bo thủ công các anh nhá nên là nó đều có tỷ lệ hết chứ không phải như bằng máy là làm không có tỷ lệ nên là khi mà các bác lắc cái bộ hột này, các có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình được ở bên em chuyên làm hột đấu trường cho cái vậy nên là em có rất nhiều loại hột đây hột nghệ hoa mắt to hột cây mắt hí hột tam sắc hột à, mặt lõm hột vuông hột mặt đầy hột trong đây hột trong đây hột trong em vừa làm cho khách xong đây mà em chưa sơn em sơn những mặt nhất và mặt sáu đây còn những mặt còn lại là chưa sơn đây đó loại hột nào bên cơ sở em cũng có hết các bác nhá. và với cái bộ hột này em bao tang tích cho các bác ăn thua chảy hột cũng không có gì hết và nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi đem vào sòng sới chơi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 tam sắc này như vừa rồi em đã nói đấy bộ hột đi rất là đều tỷ lệ lên bảo rất là cao và là có thể lắc giữ tài giữ xịn theo ý muốn của mình được bây giờ em sẽ lắc thử bộ hột đi đều này đây, đây ra cho nó đó em lắc thử bộ hột đi đều nha xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ bộ hột chén tài chén xỉu 5 năm rất là đều đúng không các bác bây giờ em sẽ lắc giữ thử cho các một vài chén này ví dụ như bây giờ nó đang ở xỉu đúng không em lên tài này đó lên tài và em giữ tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này sáu tài này Đấy, chén này thì em hơi nhẹ tay đều lực không đều làm đã xuống xỉu đó thì lắc giữ tài hay giữ xỉu nó đều như nhau hết khi nào các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc bên cơ sở sơn tài xỉu bên em thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc giữ tải giữ xỉu thời muốn của mình được bác vâng nhá và khi mua hột các bác nhớ hộ em nha có nhiều bác không phân biệt được hột tam sắc hột tam huyền các nhìn này mặt ba nó là dấu sắc như thế này nhá các bác nhá đây các chỉ cần gì ạ ngửa hết ba mặt nhất để lên như này là biết nó sắc hay huyền ngay đây được chưa nó sắc hay huyền đây ạ sắc đúng không các bác đó các nhá và bác nào mà muốn trực tiếp test hàng các lên cơ sở em em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác những video sau